xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Ở video này à, xin giới thiệu đến các bạn cái cầu à, tải trọng à, từ tấn dưới đến 3 tấn cầu này thì rất là khỏe Ờ, cầu ờ, có tỷ số truyền ở trong ờ, số nhanh là 14 đây 1435 này Đấy. kích thước lòng trong này à, 1 mét 02 này có nghĩa các bạn đo từ đây đào má trong sang bên kia là 1 mét 02 còn đây là tầng số phụ bộ dây cần đây bộ dây cần thì à, khi về số ấy thì à, nó sẽ giảm đi một lửa tốc độ rất là khỏe Đấy. sau sử dụng lăn à, bánh kết cấu của ổ trục thằng này thì à, nó rất là khỏe chứ nó không à, giống như kết cấu ổ trục của những cái cầu nhỏ thì nó dùng một bi cái ổ này ổ bi lớn này Đấy. cầu này thì có nhiều khớp các bạn cần cỡ nào thì à, có thể liên hệ trực tiếp với bên mình các cái dòng à, ốc 5 à, bánh vành 500 trừ 12 trở lên là có thể sử dụng